Thủ tướng Chính phủ là nhân vật được xếp thứ ba trong đảng Cộng sản về thứ bậc, xếp thứ nhì về quyền lực. Tuy nhiên, vì trong đảng Cộng sản nổi lên nhiều phe phái các cứ, nên câu chuyện bên đảng và bên chính phủ không ưa nhau là chuyện bình thường. Căng nhất là thời Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng. Đến thời Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng thì bên đảng và bên chính phủ ít căng hơn. Tuy nhiên, đến thời Phạm Minh Chính làm thủ tướng thì căng trở lại. Hình ảnh Nguyễn Xuân Phúc làm phận ngựa thồ giai đoạn 2016-2021 và bị ngã vì Việt Á. Thực tế qua 2 năm trên cương vị thủ tướng, ông Phạm Minh Chính đã tỏ ra yếu kém không khác gì người tiền nhiệm Nguyễn Xuân Phúc. Vụ án Việt Á, vụ án chuyến bay giải cứu, vụ án đăng kiểm đều trải qua hai đời thủ tướng. Nếu nói ông Nguyễn Xuân Phúc chịu trách nhiệm về những sai phạm thời ông làm thủ tướng, thì ông Phạm Minh Chính không thể thoát tội. Công bằng mà nói, các đời thủ tướng Việt Nam từ thời Nguyễn Tấn Dũng cho tới hiện nay, không một thủ tướng nào có năng lực quản trị. Trước kia, các đời thủ tướng cũng kém năng lực, nhưng vì quy mô nền kinh tế Việt Nam còn nhỏ nên không bộc lộ hết được tiêu cực. Với lại lúc đó, giữa Tổng Bí Thư và Thủ tướng chưa phân hóa như bây giờ. Có thể nói, nhiệm vụ của Thủ tướng rất lớn. Những nhiệm vụ ấy được ví như những món hàng mà Thủ tướng Chính phủ là con ngựa thồ phải cõng trên lưng những món hàng đó. Món hàng Việt Áo quá nặng, lưng của cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không cõng nổi và ông đã phải ngã chổng gọng. Hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng không đủ khả năng điều hành chính phủ nhưng lại đặt ra mục tiêu cho chính phủ thực hiện. Cứ mỗi 5 năm, Đảng Cộng sản đại hội một lần để ăn chia chức tước cũng như để đề ra những nhiệm vụ quan trọng cho chính phủ thực hiện. Bên đảng thì chủ yếu toàn là những người theo đuổi chủ nghĩa hoang tưởng, nên họ ra những chủ trương cũng hoang tưởng theo. Hầu hết mục tiêu đều là quá tầm đối với chính phủ. Cứ 6 tháng thì họ họp hội nghị trung ương một lần, mục đích là để loại ai, nâng ai giữa nhiệm kỳ và cũng tổng kết những gì mà chính phủ đã làm được hoặc chưa làm được, đồng thời cũng giao thêm nhiệm vụ cho chính phủ như vậy là cứ sau mỗi hội nghị trung ương, bên đảng lại chất thêm lên vai ông thủ tướng những nhiệm vụ mới. Nếu nói ông Phạm Minh Chính là con ngựa thồ, thì ông Nguyễn Phú Trọng chẳng khác gì là gã lái buôn tham lam. Cứ chất lên vai con ngựa thồ hết món hàng này đến món hàng khác. Theo như chúng tôi quan sát thì những gì ông Phạm Minh Chính đã thực hiện trong hai năm qua trên cương vị thủ tướng thì rõ ràng là ông Phạm Minh Chính không kham nổi khối hàng chất trên lưng ông. Vấn đề giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong 2 năm qua, Phạm Minh Chính làm không xong. Bao nhiêu gói cứu trợ cũng bị ngãn, làm cho doanh nghiệp ngõm như ngã rạ. Điều hành nền kinh tế thật sự là quá tầm đối với Phạm Minh Chính. Hình ảnh liệu ông Phạm Minh Chính có dám đổi ngôi với Nguyễn Phú Trọng không? Thật ra nếu cho ông Nguyễn Phú Trọng điều hành chính phủ thì có thể ông làm còn tệ hơn Nguyễn Xuân Phúc hoặc Phạm Minh Chính bởi trong đầu của ông Trọng chẳng có kiến thức gì ngoài mớ lý luận mát lê đã lỗi thời. Tuy nhiên, với vị thế Tổng Bí Thư, vị trí cao hơn Thủ tướng trong nấc thang quyền lực của đảng, ông Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn có thể đề ra các chiến lược lớn cho chính phủ thực hiện. Cái trở trêu của đảng Cộng sản là thế, người ngồi vào ghế không phải là người phù hợp nhất, mà là người nào có thế lực nhất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 Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Phần bà Nhàn làm ăn với cơ quan tình báo Mossad của Israel thì bị giấu nhẹm. Nếu ai đọc báo trong nước thì chỉ biết đến thế. Tuy nhiên, báo chỉ nước ngoài thì chẳng quan tâm đến việc bà Nhàn làm ăn với cơ quan nào trong nước. Họ chỉ chú ý đến bà Nhàn với vai trò môi giới trong các thương vụ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với phía nhà cung cấp khí tài quân sự Israel. Báo chí nước ngoài cho biết nhiều hơn những gì báo chí trong nước có thể cho biết. Hình ảnh ông Tô Lâm đang đánh mạnh vào EAAC ở Quảng Ninh. Khi tổng hợp lại các mối làm ăn giữa Việt Nam với các mối mua bán vũ khí nước ngoài, thì nó hiện lên vai trò của bà Nhàn rất lớn. Đến bí thư tỉnh mà còn phải nhờ bà Nhàn gọi vốn từ trung ương để rót về cho tỉnh thì có thể thấy bà này không hề đơn giản. Rồi tài liệu mật từ bên trong bung ra cho biết người đỡ đầu cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở Trung ương là Thủ tướng Phạm Minh Chính. Người nhận mệnh lệnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính theo chân bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong các thương vụ làm ăn với phía đối tác nước ngoài là ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nguồn tin này còn cho biết ông Nguyễn Chí Dũng tham gia chuyến đi này với vai trò cá nhân chứ không phải vai trò công vụ. Chính vì thế không có văn bản nhà nước nào ghi lại chuyến đi này mà chỉ có người trong đoàn tùy tùng ghi lại và tung ra ngoài. Hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Hiện nay trong tứ trụ có ba trụ là cùng một phe, đó là trụ Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước và trụ Chủ tịch Quốc hội. Mở rộng ra ngoài phạm vi tứ trụ thì có thêm vị trí Thường trực Ban Bí Thư cũng nằm trong tay ông Nguyễn Phú Trọng. Đứng giữa rừng kẻ thù này, liệu ông Phạm Minh Chính sẽ chống đỡ như thế nào? Ngoài ra, ông Nguyễn Phú Trọng còn nắm chắc Tô Lâm. Vì thế, ông Trọng có thể tung nắm đấm vào những đường dây có nghi ngờ liên quan đến ông Thủ tướng để tìm lý do hạ bệ. Sau vụ án AIC với quan chức Đồng Nai, thì nay đến vụ AIC liên quan đến quan chức Quảng Ninh. Điều đáng nói là ông Tô Lâm đánh vào vụ án AIC tại Quảng Ninh nhưng vẫn chưa thể mở rộng theo hướng lên trên đặc biệt là cấp bí thư và chủ tịch tỉnh vào giai đoạn 2011-2012, bởi đang đụng phải đá tảng rất lớn chắn đường. Vì chưa thể đánh lên được, ông Tô Lâm đành mở đánh rộng. Mới đây, ông Tô Lâm cho bác Nguyễn Anh Trung, anh trai của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đánh vào vụ án AIC tại Quảng Ninh là cú đấm thứ nhì. Cú đánh này xem ra không hề dễ dàng gì bởi độ phức tạp của các thế lực chính trị tại nơi đây. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có thói quen hối lộ hết cả hệ thống, từ bí thư tỉnh ủy đến giám đốc các sở và giám đốc bệnh viện liên quan. Tuy nhiên, cựu bí thư tỉnh Quảng Ninh thời đó là Phạm Minh Chính, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thời đó là Nguyễn Văn Độc Nếu tóm được Nguyễn Văn Độc thì có thể nói phụ thủ tướng sẽ lung lay dữ dội. Hình ảnh Phạm Minh Chính thế càng ngày càng bị cô lập. Vụ án Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại Quảng Ninh là vụ án khó khó cho Tô Lâm và khó cho cả Đinh Văn Nơi với vai trò trợ giúp. Cho đến giờ, Bộ Công an vẫn đang tiến rất chậm trong công tác điều tra đối với vụ án này. Vụ bắt anh ruột của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho thấy ông Tô Lâm đang gặp khó, chứ chưa thấy đường mở cho tiến trình phá án. Có thể nói, ông Nguyễn Văn Độc là bản tin dự báo thời tiết cho tình hình khó khăn của phủ thủ tướng. Chỉ cần cơ quan đảng mà nói về việc kỷ luật ông Độc.